Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của Tờ BL. Lời nói đầu tiên Tờ BL xin chúc tất cả mọi người đang xem trên màn ảnh nhỏ một lời chúc thật tốt đẹp nhất đến với mọi người nha Một ngày thật là vui vẻ thì à, trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang thì tình cờ em gặp một cái căn nhà hoang hết sức là kỳ lạ luôn ngôi nhà hết sức kỳ lạ luôn ở về phía sau lưng của em nè đó mọi người thấy không nhưng mà rất là đẹp luôn cảm giác đẹp quá cho nên em mới uh, dừng chân ở đây để quay vài thước phim thực tế để review xem cái này nó có những cái bí ẩn gì hay ho bên trong nha mọi người đó một ngôi nhà rất là kỳ lạ luôn nào mọi người hãy à, đồng hành cùng em để khám phá cái ngôi nhà kỳ lạ này nha Đó Trời ơi sao mà nó lạ quắc lạ quơ ta Hồi đó giờ review biết bao nhiêu là căn nhà mà thấy căn nhà này hơi lạ đó Căn nhà rất là lạ luôn Mà nó cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà em quên khóa xe đó à. hôm nay em à, xuôi chân lạc bước về đây để review khám phá cái căn nhà này xem nó có cái gì hay ho không nha mọi người rồi ok chúng ta sẽ tiến vào cái ngôi nhà này rồi cái ngôi nhà này thì à, đâu rồi cửa rất là nhiều cửa luôn một cánh hai cánh ba cánh bốn cánh năm cánh sáu cánh bảy cánh tám cánh chín cánh 10 cánh 11 12 13 14 15 16 17 chắc cũng phải à, hai ba chục cánh cửa mọi người đó thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào và review xem cái ngôi nhà kỳ lạ này nó như thế nào nha cả nhà trời ơi ở ngoài nhìn vô rất là đẹp luôn nó làm từ uh, chất liệu đá cả nhà đá nguyên tảng luôn á đá wow bây giờ mình sẽ đi vào phí này xem thử như thế nào úi dồi ôi uhm. rất là thúi luôn mọi người như có người nào phóng ế đi đây sao cái này rất là sâu luôn wow ở đây à, người ta vỉ bậy rất là nhiều luôn nè vỉ bậy tùm lum á rất là nhiều luôn và bây giờ thì à, mình sẽ khám phá từ phía bên này sang cả nhà Ôi Em thấy nó xây bằng đá hết mọi người Bằng đá nè, đá chỉ á sơn đá chỉ này thì bao chắc luôn rất là nhiều cửa nha cái căn nhà này đặc biệt rất là nhiều cửa luôn và cái view thì à, view biển hết sức là đẹp luôn cho nên em mới à, đi ngang qua rồi mà em thấy à, ngôi nhà lạ quá độc nữa độc lạ đó cho nên em quay lại em à, review khám phá cho mọi người xem đây là cái view à, ra biển nè đó hết sức là đẹp luôn và bằng đá nha cả nhà đó bằng đá hết luôn đá này thì bao chắc luôn đá chỉ nha và như nó có có cái tầng hầm ở dưới nữa hay sao á thôi bây giờ mình sẽ à, đi một vòng phía dưới đây cái chỗ này nãy là mình qua rồi nè đó bây giờ mình sẽ à, đi vào phía bên này ngôi nhà này hết sức là gọi là sao ta cảm giác đi vô trong này á nó sáng sủa mà nó nói chung là nó không có cái gì gọi là u ám hết cả nhà cái này chỉ có mình đi thấy nó lạ quá mình đi vô mình xem và mình à, review cho mọi người xem thôi trên kia là cái dấu hiệu của à, sự à, mục nát hình như nước biển nó thấm vào cái nó bể cái mấy cái uh, sắt hay sao rồi nó rớt ra sắt thì chơi lại muối biển thì không có bền rồi ừ. cái nhà này lá thì cái chứ em à, di chuyển hết sức cẩn thận luôn à. ở trong này cũng có ai thắp nhang nè mọi người ừ. trong này cầu cơ sao không biết thắp nhang ôi hình như có rắn đâu mọi người Xét con rắn này Rắn gì không biết nữa Thôi bây giờ mình à, sẽ đi qua một cái gian bên cạnh nữa cái này nó làm đối xứng hay sao á bên này với là bên kia giống nhau luôn ơi cả nhà ở trên này là nước nó động lại nó nhiễu xuống nè ừ. ừ. giống nhau hết ở trên đây người ta vẽ bậy rất là nhiều luôn bởi vì cái tường nó màu trắng xa xa kia nhìn thấy uh, biển xanh bầu trời rất là đẹp luôn cũng xanh luôn view này là view bao đẹp nha bao mát luôn đi vô trong đây thì ờ, cảm giác nó thích thú kiểu như là khám phá mọi người review khám phá chắc chỗ này cũng nhiều người vô trong đây để chụp hình check in luôn á dưới đây là gạch tàu nè mới thấy mấy bạn trẻ à, đi ngang qua đây dòm đây đây là con đường đi lên nè cả nhà đó nó không có ấy nha nó không có cái cái cái à, tay vịn nha đó nhưng mà nó cũng có nước chảy nè nước nhiễu xuống nè này mùa mưa và có những cái dấu hiệu à, xuống cấp nha cả nhà đây là cả nhà đó dấu hiệu xuống cấp cho nên là mình cũng hết sức cẩn thận luôn nha nhìn đẹp nhưng mà nguy hiểm nha đó giờ em review căn nhà này là lạ nhất luôn á phải nói căn nhà kỳ lạ ngôi nhà kỳ lạ Ồ, đi trên này cảm giác nó trên bên sao á nè cả nhà đó rồi lên trên kia nữa kìa đó thấy không cả nhà đó đây là nước nè dấu hiệu của ờ, sự ờ, xuống cấp nha cả nhà nứt bự giờ mình sẽ ờ, khám phá cái lầu 1 qua bên đây đi thì em thấy người ta cũng ăn nhậu ở đây sao á mọi người quất uh, vỏ sò vỏ ốc gì tùm lum hết nè à đá nè ế luôn nè đo nè hai nè bốn nè tường cũng tường 50 nha cả nhà còn cái view này là view đồi cát view đồi cát hết sức đẹp luôn đồi cát hồng đó trong đây thì cái toilet toilet đây cả nhà đó là phòng rồi nữa nha rồi thì à, chúng ta sẽ ra vào đây xíu nè bước ra vào đây nè ôi cái này dùng để ngồi luôn á ừ. Rồi, cái này hết sức đẹp luôn Ây da. rất là đẹp luôn giờ em sẽ à, đổi cái góc một xíu cho mọi người xem nha rồi ok nè chỗ này là chụp hình là y bài luôn cả nhà đó quay một vòng nè rất là đẹp luôn bây giờ cả nhà à, cùng em đi lên à, phía à, trên nha đây là ở đây bằng xe bằng đá chỉ không à giờ mình sẽ lên lên phía trên không biết có khám phá gì ở phía trên được hay không nữa có cái điều gì bí ẩn lạ lùng ở phía trên hay không nữa đi xác này lỡ có gì còn xử lý wow. ban ngày có gì chứ ban đêm chắc cũng u ám nha cả nhà wow đúng tòa nhà kỳ lạ thiệt á tòa nhà đúng kỳ lạ luôn á cả nhà rất là đẹp luôn wow. bên kia là những cái hòn đá ra cả mọi người các resort á trên này gió rất là lớn luôn cả nhà nếu mà ai sợ độ cao nhìn xuống đó cũng chóng mặt lắm á đây xây một vòng để cả nhà xem nha đó rất chi là đẹp luôn không biết cái nhà có chóng mặt hay không nữa <laughs> chỗ này à, là cũng cái à, cái xây kiểu gì á mà cũng bằng đá luôn nha cả nhà cũng bằng đá luôn rồi mến chúc cả nhà có một ngày à, thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình quá đẹp luôn cái view rất hấp dẫn luôn và chỉ có những à, giây phút à, thư giãn giải trí sau những ờ, giờ làm việc ờ, mệt nhọc chào mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các ờ, video sau nha